Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nước xa không cứu được lửa gần Quan nào đi nước ngoài chữa bệnh cũng đều là không qua khỏi Trong việc chữa bệnh đôi khi lằn danh giữa sống và chết chỉ gói gọn trong một chữ kịp thời Vào giữa tháng 4 năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng đã bất ngờ ngã bệnh một cách rất bí hiểm tại Kiên Giang trong lúc đi thăm tỉnh này. Có người thì đánh giá rằng ông Trọng vừa ngã bệnh đã có ngay người ứng cứu đưa vào Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang kịp thời. Trong lúc đó, nếu đưa ông Trọng đi xa thì e khó cứu được tính mạng của ông trong lần đột quỵ thứ nhất này. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng chọn chăm sóc y tế tại Việt Nam và đã được cứu sống. Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang phần vì nằm trong tầm quản lý của Nguyễn Thanh Nghị, phần vì không đủ hiện đại để tiếp tục cứu chữa cho Nguyễn Phú Trọng và bệnh viện lớn gần nhất là chợ giấy từ Kiên Giang chuyển về chợ giấy chứ không chuyển ra bệnh viện quân y 108 tại Hà Nội ngay cũng vì cự ly. Từ Kiên Giang đến chợ giấy ít thời gian hơn là từ Kiên Giang tới đến tận bệnh viện 108 ở Hà Nội. Tất cả đều là vì chữ kịp thời. Bệnh viện chợ giấy đủ hiện đại để chữa trong tổng bí thư, nhưng cánh miền Bắc vẫn không an tâm vì tại Sài Gòn, ông Lê Thanh Hải dù đã phải hưu nhưng vẫn còn ảnh hưởng không hề nhỏ ở đây. Và biết đâu lại xảy ra điều gì và đó là lý do ông Tổng Trọng đã được chuyển ra Bệnh viện Quân y 108 để điều trị dài ngày. Có nằm ở 108 mới mua được sự an tâm của phe ông Tổng Bí Thư và gia đình của ông. Trong hầu hết các quan chức từng ở bệnh thì người chọn đi nước ngoài chữa bệnh đều đã qua đời. Đó là những ông Nguyễn Bá Thành, Trần Đại Quang, vân vân và không thể nói là y học của những quốc gia như Nhật, Pháp và Mỹ thua y học Việt Nam. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng chọn chữa bệnh kiểu cây nhà lá vườn mà lại khỏe trở lại, còn các nhật vật kia thì đã xanh cỏ. Đây là hình ảnh ông Trần Đại Quang chọn đi Nhật chữa bệnh và ông không thể sống nổi sau đó. Hầu hết các căn bệnh ở quan chức đều không phải là bệnh thật. Vì giả sử như ngộ độc thực phẩm mà nói thật cho công chúng biết thì khác nào đảng đang vạch áo cho người xem lưng. Rằng các đồng chí đang chuốc thuốc nhau. Nên hầu hết các căn bệnh của các quan chức đều được thông báo là ung thư. Điều đáng nói là các quan chức đều có tiêu chuẩn khám chữa bệnh định kỳ. Vậy mà để ung thư đến giai đoạn cuối mới phát hiện, chỉ có dân đen không có đủ tiền để chăm sóc y tế định kỳ thì mới có chuyện bệnh ủ trong người lâu đến thế mà không hề biết chứ quan chức tầm ủy viên Trung ương Đảng mà để ung thư đến giai đoạn cuối mới phát hiện ra thì điều này rất khó tin. Bệnh ngộ độc thì nó có yếu tố của đồng chí tiêu diệt lẫn nhau. Bệnh s thì nó có yếu tố các đồng chí quan hệ phức tạp với nhau và khả năng cao là liên quan đến tội phạm. Chỉ có bệnh ung thư và bệnh đột quỵ là lành nhất. Người bị bệnh ung thư và bị đột quỵ không bị xã hội nghi kỵ là đã làm những điều gì đó mở ám phía sau. Và đó là lý do vì sao khi quan chức nhiễm bệnh thập tử nhất sinh thường được thông báo hoặc là đột quỵ hoặc là ung thư. Ông Trần Đại Quang và Nguyễn Bá Thành đều được báo chí cho biết là bị ung thư. Tuy nhiên, báo nói là chuyện của báo, còn dân tin lại là việc của người dân. Hầu như ai cũng cho rằng ông Trần Đại Quang và Nguyễn Bá Thành đã bị đầu độc bất chấp những thông tin chính thức trên báo chí của nhà nước đăng tải. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Bá Thành cũng chọn đi nước ngoài chăm sóc sức khỏe và cuối cùng cũng không thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Tại sao ông Nguyễn Phú Trọng chọn chăm sóc y tế ở Việt Nam thì lại khỏi bệnh, trong khi các quan chức thì lại không chọn như vậy? Đấy là câu hỏi được nhiều người đặt ra và có người thì cho rằng các ông quan chức đột ngột ngã bệnh chọn đến nước ngoài chưa hẳn vì y tế nước ngoài hiện đại hơn, thậm chí chọn đi chữa trị ở xa thì mất tính kịp thời nếu xảy ra nguy cấp. Vậy tại sao người ta chọn ở nước ngoài như vậy có lẽ là họ sợ cạm bẫy của nền y tế Việt Nam. Với thường dân có thể y tế Việt Nam chữa khỏi, nhưng với quan chức có lắm kẻ thù, chọn y tế Việt Nam e là họ sẽ chết còn nhanh hơn. Theo thông tin chưa được kiểm chứng, thiếu Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đi Nhật chữa bệnh chữa ông Thù tụy, một căn bệnh tương tự như bệnh ông Trần Đại Quang đã mắc phải. Và ông Thành cũng đến đúng bệnh viện mà ông cựu chủ tịch nước từng nằm. Và lại có tin bệnh viện đã trả ông Lê Văn Thành về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 vượt ra khỏi phạm vi quyền hạn của ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Mới đây, vào ngày 17 tháng 11, ông Phạm Minh Chính đã ban hành quyết định số 1435 thành lập tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về việc giả soát, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản tại các địa phương trong cả nước. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Nghị được giao việc như một phó thủ tướng vậy. Bằng việc ký quyết định này, ông Phạm Minh Chính đã xem ông Nguyễn Thành Nghị chẳng khác nào cấp phó của ông. Thay Thủ tướng quản lý và kiểm tra một số bộ ngành vai trò này cũng chẳng khác nào một phó thủ tướng được biết. Theo quyết định số 1435 có giao cho Nguyễn Thanh Nghị chức năng tổng hợp tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến phát triển, triển khai thực hiện các dự án bất động sản đối với các nội dung vượt thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ như đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp các việc tháo gỡ và giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan và thực hiện các dự án bất động sản thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành và địa phương. Nhìn quyết định số 1435 tưởng là rất đơn giản nhưng nó lại không hề đơn giản. Bởi tổ công tác do Nguyễn Thanh Nghị đứng đầu có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp có liên quan phải báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án bất động sản đang triển khai nhưng có khó khăn, vướng mắc về mặt thủ tục, pháp lý theo báo cáo của các địa phương rồi kiến nghị giải quyết các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản tại một số tỉnh, thành phố. Với quyết định như thế thì xem như ông Nguyễn Thành Nghị là một phó thủ tướng chưa chính thức. Đây là hình ảnh Nguyễn Thanh Nghị sát cánh cùng ông Phạm Minh Chính. Vào ngày 26 tháng 11, ông Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn của chính phủ vào miền Nam khảo sát các vụ án trọng điểm. Tháp Tùng, ông Chính có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và đặc biệt là có mặt ông Nguyễn Thành Nghị. Việc ông Phạm Minh Chính dẫn ông Nguyễn Thành Nghị đi theo được xem là hành động đang nắm tay chỉ việc cho ông Bộ trưởng, con trai ông bà Dũng. Ông Nguyễn Thành Nghị được Thủ tướng giao việc lớn và nắm tay chỉ việc thì xem ra có vẻ như ông Chính đang định hướng tương lai chính trị cho ông Nguyễn Thành Nghị. Hiện nay, ông Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng phụ trách các bộ như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông và Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang vắng mặt vì phải đi nước ngoài. Cũng có nguồn tin chưa kiểm chứng được cho biết ông đi Nhật chữa bệnh. Công việc của ông Lê Văn Thành được chia làm hai phần, một phần thì giao cho ông Vũ Đức Đam và một phần để giao cho ông Lê Minh Khái đảm nhiệm. Ông Phạm Minh Chính đang cho thấy rằng ông rất gần gũi với nhóm miền Nam hơn. Trong các phó thủ tướng Việt Nam hiện nay, ông Phạm Minh Chính dường như thân thiện đặc biệt với ông Lê Minh Khái, người Bạc Liêu. Với việc giao cho Nguyễn Thành Nghị nhiều trọng trách quan trọng vượt ra khỏi nhiệm vụ và quyền hạn của ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng, xem ra ông Phạm Minh Chính như muốn xây dựng xung quanh ông những người miền Nam thực sự. Đây là hình ảnh những việc làm này của ông Phạm Minh Chính giống như cầm tay chỉ việc cho Nguyễn Thanh Nghị vậy. Không biết tin tức về sức khỏe của ông Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có phải là sự thật hay không. Mặc dù vậy, nếu đấy là sự thật thì cơ hội lớn cho Nguyễn Thanh Nghị để tiến lên chiếc ghế Phó Thủ tướng sớm hơn dự kiến. Một chính phủ được xây dựng dựa vào thế tương trợ lẫn nhau, ông Phạm Minh Chính và cha con nhà ông Nguyễn Tân Dũng là một liên minh rất mạnh. Liên minh này sẽ mạnh hơn khi vai trò của Nguyễn Thanh Nghị